Xin chào các con. Do dịch Covid vẫn diễn biến phức tạp, nên mùa hè này chúng ta không còn được đi tắm biển hay vi vu đây đó cùng cả gia đình nữa. Vì vậy, hôm nay cô sẽ giới thiệu với các con một kênh thông tin cực kỳ hữu ích để các con không chỉ được giải trí mà còn có thể tương tác với bạn bè của mình. Quá thú vị phải không nào? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách để vào xem nội dung của một palette và cách chúng ta tương tác trên palette nhé. Để vào được một palette mà thầy cô gửi cho các con thì đầu tiên chúng ta sẽ vào Zalo. Sau đó vào nơi cô chia sẻ đường link, các con click vào đường link để dẫn tới palette cô đã tạo nhé. Ví dụ, ở đây cô đã tạo một palette về các câu chuyện cổ tích được chia theo từng chủ đề. Để xem được uh, câu chuyện nào thì các con chỉ cần uh, kích đúc vào câu chuyện đó ví dụ con muốn nghe câu chuyện ờ, thánh gióng thì chúng ta kích đúc vào đây để à, xem à, phóng to cái à, video lên thì chúng ta kích vào cái biểu tượng hình vuông này đó Và chúng ta cùng nghe nhá Rồi, để chúng ta quay lại màn hình ban đầu thì các con vào cái biểu tượng màn hình này Trong planet này thì các con có thể xem những câu chuyện mình thích và có thể chia sẻ những câu chuyện hay khác mà các con biết để các bạn là khác cũng có thể xem được. Thì đầu tiên các con sẽ vào, vào cái mục là à, chia sẻ câu chuyện hay. Đây là cô à, tạo cái à, cột này để chúng ta có thể chia sẻ các câu chuyện vào đây. Thì để, để chia sẻ được một video hoặc một câu chuyện vào đây thì các con đầu tiên các con sẽ kích vào cái dấu cộng này đó, ờ, con sau đó kéo lên một chút thì chúng ta sẽ thấy uh, hiện ra ở đây uh, có biểu tượng là mũi tên chỉ lên là chúng ta có thể tải video lên còn là mũi tên còn là biểu tượng này là chúng để chúng ta à, chia sẻ đường link đây thì muốn chia sẻ được à, một video thì đầu tiên là các con phải copy cái đường link để dẫn tới video sau đó chúng ta à, vào đây chúng ta click vào cái biểu tượng này sau đó chúng ta hiện nó nó hiện ra cái bảng này ta sẽ nhấn chuột phải và chúng ta dán cái đường link đó vào đây như vậy sau đó chúng ta lại nhấn lưu là đã xong rồi và bây giờ chúng ta đã chia sẻ được một câu chuyện lên đây rồi đấy như vậy là chúng ta đã chia sẻ được một câu chuyện cho bạn bè của mình cùng đọc rồi chúc các con có những giây phút thư giãn trong những ngày nghỉ hè nhé tạm biệt các con